Kính thưa cô bác với chị em, đẹp là một nhu cầu, nhất là với phái nữ chúng ta. Wow. Nữ giới là bông hoa của nhân loại mà, hoa phải đẹp. Cái đẹp của phụ nữ bây giờ thì chúng ta có thể là dùng phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp. Nhưng mà cái đẹp hôm nay mà Sư Thái Minh muốn đem đến cho cô bác và chị em, đó là cái đẹp tự nhiên, làm sao để chúng ta được đẹp cách tự nhiên. Còn cái đẹp mà dùng dao kéo phẫu thuật ấy, thì nó không tự nhiên và nó đau đớn lắm. Có câu chuyện vui, một anh tên là Công, anh ờ, rất xấu xí và anh thấy cuộc đời của anh cũng rất là khổ vì mình rất xấu, xấu trai. Cho nên anh quyết tâm học hành cho thật giỏi, học xong ra trường, xin việc làm và phấn đấu tu trí làm ăn thật giỏi và sau đó thì anh cũng lên được chức giám đốc lúc này anh quyết định là sẽ đổi cuộc đời của mình anh à, khi có điều kiện rồi thì anh quyết định sẽ cưới một cô vợ và chọn một cô vợ thật xinh gái để cải tạo giống nòi và anh cũng được toại nguyện anh cưới một cô vợ rất xinh gái và chồng rất hạnh phúc và một năm sau thì anh ta cũng rất là vui là cô vợ báo tin là có thai và thai đôi một trai một gái thế thì niềm vui nhân lên gấp bội đợi vợ đến ngày sinh thế thì khi mà đưa vợ đến nhà hậu sinh và sinh con khi vào bế con thì niềm vui của anh tan mất anh thấy hai đứa con của mình sao nó xấu tệ nữa. nó xấu hơn cả bố nó thằng con trai xấu hơn bố nó còn đứa con gái thì xấu mát chê quỷ hờn anh ta buồn lắm à, thế và anh quyết định là đi xét nghiệm xem là có đúng là hay là mình bị con bị cháu nhầm không cháu mất nhầm con để xét nghiệm không đúng là con của của hai vợ chồng thôi anh không hiểu sao buồn lắm anh quyết định là phải đổi đời mà cải tạo giống mình đã xấu rồi mình phải lấy cô vợ đẹp để cho con mình nó đẹp chứ xấu như mình rất khổ và anh ta ôm cái nỗi buồn như vậy hôm ấy thì có một cô bạn của vợ anh ấy vợ anh ấy tên là tên là họa thì bạn của cô họa là cô hương à, đi làm ăn xa hôm nay về thăm bạn thì tìm đến số nhà anh hỏi thăm đến nhà thì cô hương đến hỏi đúng số nhà thì cô vợ ra thì cô hương nhìn thấy cô vợ cô hương lại ngạc nhiên ở đây có đúng là nhà của bạn hỏa không thì cô vợ bảo đúng rồi hương đấy à nhận ra hương là nói bảo ô thế bạn ai bảo tớ đây họa đây họa đây mà thế mà họa trời sao họa xinh đẹp thế Họa mới cúi ông nói nhỏ này, tớ mới đi Hàn Quốc đập cái mặt, à, <laughs> đập mặt, nhưng mà nói nhỏ bạn biết nhé, và không được cho chồng tớ biết đâu. À, tớ đập mặt trước khi mà lấy chồng. À, cách đây hai năm là tớ đi, tớ thay cái mặt sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Thế thì cô bạn rất vui trời ơi, họa đẹp quá, bảo bây giờ bạn là hoa chứ không phải là họa nữa rồi, bạn đẹp quá đẹp như hoa, tươi như hoa. Thế là hai bạn rất vui, vào mời cơm rồi. Đâu có ngờ là anh Công anh ở trong, anh nghe thấy hết câu chuyện. Bây giờ anh mới vỡ ra, mới vỡ ra là vì sao mà hai đứa con của mình nó xấu. <laughs> là vì là vì cái gen của mẹ nó cũng xấu có phải là gen mẹ nó đẹp đâu thế cho nên là hai đứa chúng nó xấu xấu hơn cả bố rất nhiều thì thưa tất cả cô bác chị em đấy là câu chuyện thời nay à, chúng ta có thể dùng uh, phẫu thuật để chúng ta làm mình đẹp cái đó được nhưng mà cái mà thái minh muốn đem đến là cho chị em cái đẹp là cái đẹp thật sự uh, cái đẹp tự nhiên của mình thì cái này nó phải đúng theo nhân quả cái quy luật nhân quả là một quy luật ừ, rất là thực tế không ai có thể khác được nhân quả nó chi phối thì trong kinh điển của Phật giáo Đức Phật nói những cái nhân những cái quả làm như thế nào để chúng ta có thể trở thành một người phụ nữ xinh đẹp có thể bây giờ ta chưa đẹp nhưng tương lai chúng ta cũng sẽ đẹp tất nhiên có những cái là định hình mà Phật giáo gọi là định nghiệp rồi thì nó khó chuyển nó chuyển chậm những cái nào không phải định nghiệp ta vẫn có thể chuyển được thưa với tất cả cô bác chị em trong bài kinh nghiệp báo sai biệt đức phật dạy cho chúng ta cái cách tu tập gieo nhân để chúng ta được hưởng cái quả xinh đẹp trước hết để chúng ta xinh đẹp thì chúng ta làm sao phải không xấu xí đã thì đức phật có nói những cái nhân như thế này chúng ta gieo là chúng ta sẽ bị xấu xí có 10 cái nhân nếu chị em chúng ta mà mà làm là chúng ta sẽ bị xấu xí. Thứ nhất ấy, là mình hay khởi tâm sân giận. Nhà, sân giận tức là bực bội. Nếu mà ai mà hay bực bội thì tương lai sẽ xấu xí, sẽ xấu xí. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là nuôi dưỡng cái lòng oán hận. Nhà, ai mà thù ghét ai nuôi dưỡng cái lòng oán hận đấy nhất là thề rằng cái mối thù này cái giận ghét này chết tôi mang theo xuống mồ tôi cũng mang theo thì đấy là nuôi dưỡng lòng oán giận cái đấy sẽ làm chúng ta xấu xí đi thứ ba là mê hoặc lừa gạt người và người nào sinh cái ý đồ làm mê hoặc người khác và lừa gạt người ta thì rồi mình cũng sẽ xấu xí đi. Thứ tư là não loạn chúng sinh. Mình sống ở đâu cũng thế, mình làm rối loạn chúng sinh. Hay ở trong tập thể ta là người gây rối, làm phức tạp, rối rắm nhiều chuyện thì ta cũng sẽ bị xấu xí đi. Thứ năm là tâm không yêu kính cha mẹ. À, trẻ em, người phụ nữ nào mà không yêu quý cha mẹ mình không hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ thì đấy cũng là cái nhân làm cho mình bị xấu xí đi. À, cho nên cái này là cái chúng ta rất dễ thực hiện. Ai cũng có cha có mẹ. Chúng ta thực tập cái tâm yêu kính cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ và yêu thương cha mẹ mình. Cái điều đó rất tốt, nó rất lợi ích. Ừ, cái tình yêu thương mà đặc biệt con cái yêu thương cha mẹ nó giúp chúng ta có nhiều sức mạnh lắm, rất nhiều sức mạnh cái này lại là cái nhân để chúng ta bớt xấu xí, không bị xấu xí. Thứ sáu là không cung kính với các bậc hiền thánh. Là đối với các bậc thánh nhân, mình không khởi tâm cung kính, mình khinh chê, mình phỉ báng. Và những bậc vĩ nhân, những bậc hiền thánh, mình phỉ báng thì cái đó cũng là cái nhân mình xấu xí đi. Thứ bảy là chiếm đoạt ruộng vườn của các bậc hiền thánh và à, tài sản của hiền thánh À, sư Thế Minh nói để cho chị em dễ hiểu cái tài sản huyền thánh, ví dụ như là đất, đai, đình, đền, chùa, miếu mạo, những cái tài sản vật dụng của đình, đền, chùa. Nếu mình lỡ mà lấy thì nó sẽ làm cho mình rất xấu xí. Thứ tám là trộm lấy đèn sáng ở nơi chùa tháp. Và ta đến chùa tháp ta lấy đèn hay là làm mất ánh sáng ở đấy đi. Thứ chín là hủy báng và chê bai khi thấy người xấu xí nè ta xinh đẹp người ta nhìn thấy ai xấu xí ta chê bai khinh chê người ta đấy cũng là cái nhân để mình sẽ bị xấu xí các cụ như mình hay nói là hôm trước cười người mà hôm sau lại bị người cười là thế đó cái này là cái mà chúng ta phải giữ mình rất là kỹ và thứ mười là huân tập những cái việc ác chúng ta huân tập các cái việc ác tức là này, thường học những cái thói xấu bây giờ à, thưa với các cô giáo là sư thái minh thấy rất nhiều các em nữ sinh à, bây giờ đua đòi và học những cái tật xấu rất nhiều từ cách ăn nói ăn mặc cũng thế những cái đẹp những cái đoan trang không học nhưng mà học những cái xấu nhiều lắm cho nên vừa nãy thì giáo sư trần thọ đạt cũng nói là năm nay cái khóa học hè chùa ba vàng trường cũng sẽ tổ chức cho các em sinh viên được về đó để học à, rất là quý. Tại trường ờ, chùa Ba Vàng thì năm nào cũng tổ chức các khóa học hè cho các cháu học sinh và sinh viên và rất đông, có khi đến cả mấy nghìn cháu à, từ Bắc, Trung, Nam đều đến dự và các cháu dự học các cháu rất tiến bộ về tư cách đạo đức rất tốt. Đó cho nên cái việc mà cứ tập tành những cái thói xấu thì sẽ làm cho chúng ta bị xấu đi. Đấy là 10 cái nhân làm cho chúng ta xấu xí. Bây giờ chúng ta thoát khỏi cái xấu xí, chúng ta làm sao để được đẹp? Thì Đức Phật Thích Ca cũng bày cho chúng ta. Chúng ta làm 10 cái nhân này chúng ta đẹp. Thứ nhất là không sân giận nhé, thường vui vẻ, thường, ờ, thường cười vui. Cái nụ cười rất là quý. Dân Việt Nam chúng ta thì ờ, rất hay cười vào. Thế nhưng chúng ta cũng phải biết giữ nó, giữ nó, à, giữ nụ cười thường xuyên, trên mới chúng ta thường nở nụ cười Đấy. trong nhà thiền các thầy thì cũng hay hay hay dạy về cái cách mình cười lắm sáng dậy là mình lên tập cười và mình nở một nụ cười dù ngày hôm ấy như thế nào chưa biết nhưng buổi sáng dậy mình cứ nhoẻn miệng cười cái đã thì ta cười thế là tất cả cái hệ thần kinh của mình nó được hưng phấn lên ta sẽ sống ngày nó tốt hơn nó tràn trề năng lượng hơn tốt hơn đó cho nên ta đừng nhăn nhó đừng cao có thứ hai là biết bố thí áo quần nha ta bố thí áo quần những cái để giúp cho người khác người ta được à, che kín thân thể không bị lõa lồ Đấy, thì ta cũng sẽ được xinh đẹp cái đó nhất là cái việc chúng ta làm từ thiện đó, cho các cái vùng bão lũ những cái chỗ mà nghèo khổ chúng ta vận động mọi người góp áo góp quần để tặng cho những cái, cái vùng đó thì chúng ta cũng sẽ được cái phước báu là xinh đẹp. Thứ ba là yêu kính cha mẹ. Và ta yêu kính cha mẹ cũng là cái nhân để chúng ta được xinh đẹp. Ừ. Thứ tư là kính trọng các bậc hiền thánh. Thứ năm là tu sửa trang nghiêm tháp thờ Phật. À, kính thưa đại chúng, Đức Phật là một bậc vĩ nhân rất tôn quý à, sư Thái Minh thì cái duyên được đi tu theo Phật không phải vì đi tu theo Phật mà khen Đức Phật đâu. Trước đó thì sư Thái Minh cũng đã từng có cô bạn gái người công giáo cũng từng đi lễ nhà thờ, từng học với nhà thờ. Nhưng sau này cái duyên với Phật nó sâu nặng và Thái Minh thấy là giáo lý của Đạo Phật thật sự là siêu việt và thật sự là khoa học. Cho nên ông bác học Einstein ông nói đó, Phật giáo không cần phải xét lại quan điểm của mình Phật giáo có thể dẫn đường cho khoa học, có thể dẫn đường cho khoa học. Đó. Không có một tôn giáo nào có thể đảm đương được cái việc này ngoài Phật giáo. Tức là đồng hành và dẫn đường cho khoa học được. Trong Phật giáo có cái rất là hay. Và dân tộc Việt Nam chúng ta rất may mắn là được tiếp cận, được tiếp thu giáo lý của Đạo Phật đã hơn 2.000 năm nay rồi. Cái đó là cái phúc lành của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy. Thế thì cho nên chúng ta mà tôn kính Phật, chúng ta được rất nhiều phước báu. Có thể nói Việt Nam chúng ta thì đến 80% là dân tín ngưỡng và yêu mến Phật giáo. Ừ. Và đã có những giai đoạn mà Đạo Phật là quốc đạo rồi. thời Lý, thời Trần chúng ta đã biết. Cái điều đó là cái điều sự thực. Chứ nói gì thì nói trong dòng máu của mỗi người dân Việt Nam đều có cái chất Phật cả. Dù là chúng ta, anh chị em đây có thể có những người bây giờ là theo tôn giáo khác, không phải Phật giáo, nhưng mà Sư Thế Minh nói là trong dòng máu của mình ấy, ai mà chả là con cháu của các cụ từ thầy Lý, thầy Trần. Có phải không ạ? Đấy. Bách Việt chúng ta từ thầy Lý, thầy Trần vẫn có, thì chúng ta cũng vẫn có cái chất của Phật giáo từ thời đó. Đấy là cái sự thật. Thế thì kính trọng tháp Phật, thứ sáu là quét dọn điện thờ Phật và thứ bảy dọn dẹp chỗ chúng tăng. Thứ tám là quét dọn chỗ ở chùa chiền. Thứ chín là khi thấy người xấu xí, mình không sinh cái tâm khinh chê mà lại khởi tâm thương xót và tôn trọng. Cái này chúng ta cố gắng chúng ta làm được. Thấy người xấu mình không chê họ, không khinh họ, mình khởi tâm thương xót, đồng cảm với họ và tôn trọng họ. Vì thưa với tất cả cô bác chị em, những một người mà xấu xí, họ tủi thân và khổ lắm nhất là đứng trước gương càng soi gương càng buồn mà mình xấu mà soi gương càng buồn càng khổ chứ họ khổ lắm mỗi khi buổi sáng mà phải soi gương đối với cái người mà dung nhan không được đẹp thế cho nên ta rất hiểu ta rất thông cảm ta làm sao ta đồng cảm với họ chia sẻ với họ và tôn trọng họ cái này là chúng ta thực tập về tâm chúng ta sẽ làm được thứ mười là khi thấy người xinh đẹp ta phải biết ngay đây là họ có được cái phước nhân từ quá khứ ta thấy ai xinh đẹp ta cũng rất là quý trọng họ biết rằng trong quá khứ họ phải làm được một cái điều gì đó tốt đẹp thì đời này họ mới được xinh đẹp như vậy Đấy. và thưa với tất cả cô bác chị em xinh đẹp là một cái, điều rất quý nó cũng là giá trị đấy cho nên là cái đẹp cũng có thể làm ra tiền được mà và vâng. một vị mà đạt hoa khôi hoa hậu là có rất nhiều giá trị cái đó là cái sự thật đấy cũng là cái phước báu trong đạo phật thì nói đấy là phước báu thì sư thế minh hôm nay muốn là um, cô bác chị em chúng ta phải đẹp đây và phải làm sao được đẹp mà đẹp đẹp thật không phải cái đẹp của dao kéo mà cái đẹp thật là phải từ cái này và trong đạo phật thì muốn nhấn mạnh chúng ta tu những cái nhân để chúng ta được cái đẹp thật sự và thật sự ai mà yêu kính phật giáo tin theo nhân quả, chúng ta thực hành những điều này, chúng ta cũng sẽ được đẹp. Cho nên cô bác anh chị em thấy à, mọi người đi chùa, đi một thời gian thì cái tướng nó thay đổi. Chăm chỉ đi chùa thì tướng đẹp lên, tướng đẹp lên, hiền hậu hơn và trông mặt sáng láng hơn. Cái đấy là sự thật. Khi mà cái tâm mình đổi thì, thì tướng mình nó đổi. À, Đạo Phật thấy rõ tâm là nó quyết định cái tướng của chúng ta. À, khi tâm chúng ta nó tốt đẹp trang nghiêm lên thì tướng chúng ta cũng sẽ tốt đẹp trang nghiêm lên đấy là một sự thật và cái này là cái lâu dài cái này cái lâu dài chứ không phải như là anh bạn công vừa rồi phải không lấy phải cô vợ rõ đẹp nhưng mà cái gen của cô không đẹp <laughs> vì cái gen nó thuộc về cái về cái nghiệp không đẹp rồi thì không thể nào cải tạo giống nòi thế được mà chúng ta muốn cải tạo giống nòi là phải như vậy đấy phải chuyển từ cái nghiệp này cái nghiệp không tốt trở thành cái nghiệp tốt chúng ta sẽ được đẹp được đẹp đó là cái mà sư thái minh mong muốn gửi tới chị em hôm nay làm sao phụ nữ được đẹp đẹp một cách chân thật và đẹp một cách tự nhiên à, tự nhiên từ nơi con người mình